chào các bạn hiện tại bây giờ mưa ở ngoài trời rất là lớn các bạn ơi và cái uh, ứng dụng gc công việc đó là một cái nền tảng gọi xe mới có mặt tại Việt Nam cũng đây được uh, khoảng tầm uh, hơn năm á hiện tại uh, theo mình được biết là Ngô Việt thay đổi thành cái nền tảng là Gojek và ngày hôm nay là Ngô Việt bắt đầu chạy trên nền tảng Gojek này là sẽ Ờ, triển uh, khai cái chương trình uh, khuyến mãi là một ngàn một chiếc xe cho khách á nghe đâu đó là cái cái chương trình khuyến mãi này chỉ có áp dụng có một ngày duy nhất là cho nên hôm nay mình tranh thủ làm về ra mặt nhiệt tình luôn nhưng mà mình thử để mình đặt một chiếc xe coi có có có thiệt không coi nó ra sao nha bây giờ mình sẽ thao tác mình, ờ, mình đặt xe tài xế tới các bạn ơi mà trời mưa hơi lớn anh tài xế này anh nhiệt tình ảnh chạy qua đón mình xa lắm cách hai cây số mình chạy qua anh đón đợi ờ, nay là chắc phải 10 ờ, phút rồi đó cũng qua tới nơi anh bây giờ tạnh mưa đỡ rồi anh đâu rồi ta anh tới đâu rồi ta Ờ, anh đâu rồi? Em ở trong định vị ờ, trong cái ờ, lối cái hẻm ờ, đường số 1 á. Có nhà đang Tây không? Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Ủa anh chạy tuốt xuống dưới hả? Em đang ngay trong cái nhà đang Tây nè. Ờ à, anh đi ra đi. Em ngoài đường lên. Em mở cái áo mưa màu xanh nha. Rồi rồi rồi. Ok. Đâu rồi? Trời ơi, đây rồi. Ờ, ờ, ờ, đón vất vả không anh? À. Em cũng là tài xế Ủa cây đó cây gì vậy? Ừ, cái uh, ờ, GoPro, cái cây quay phim không Tại vì uh, em làm nghề tài xế nhưng mà giờ em bỏ nghề uh, chuyển qua làm uh, Youtube chơi mà <laughs> Ủa anh ở bên phường đó luôn hay là anh ở đây khác tới à? Dạ. À chỗ khác tới à? Đưa gió mà chạy cũng vất vả quá chịu khó ha Đưa em chạy uh,

ba bốn tháng rồi đó mà cho người bạn nó bị áp áp vẫn còn sống nha ờ, chưa chết nha nhưng mà tại sao ờ, không có thấy tin nhắn lên đổi đồ luôn á áp vẫn mở này nãy vẫn có cú của em thử mở ra vẫn dính cuốc mà mà không thấy uh, à, chạy dạ đó chạy mấy năm trời á hồi mới ra là em đăng ký rồi đó hồi trước năm ngàn anh thấy không hồi đấy em chưa chưa chưa chạy đúng không bốn năm ngàn là tụi em lợi thẩm đó, đó hôm nay ờ, thấy thuốc vàng cũng là nó cho anh em ăn nhiều ai dễ cho đường dài các bạn Đúng rồi cái đó em hiểu em chạy em hiểu ý nói là nó nó cho mình ờ, nó nó áp dụng cái chương trình khuyến mãi này được có ngày hết đây trước thì em mấy tháng thì tại năm mươi ngàn tại bạn áp không được ra trung tâm là bắt áp không được luôn á hưởng ờ, ba trăm mấy là nó mà điểm hồi đó dễ lắm em chạy ờ, đi làm về ờ, em làm công ty về cái bằng đêm thì là em chạy là đủ điểm lấy điểm luôn á là tổng ờ mười mười mấy điểm à mười mấy điểm dễ lắm giờ căng giờ cao điểm chạy rồi có thưởng này. đúng rồi tại vì ờ, em làm youtube chuyên về theo ờ, công nghệ nhưng mà sẵn hôm nay có cái ờ, chương trình nói của qua nền tảng em cái review cái chương trình này thử nhưng sẵn có mấy bạn chó cho nên nãy nó nói em nói là cứ nói em anh chửi vấn đề vậy mình từng là tài xế với nhau nhưng thấu hiểu và chặt lắm có người đánh là mình sẽ đánh đó em nhớ là nếu người cũng là xe chứ cũng như là những cái mình cũng từng để cho là nó hiểu có người khách nó trời là trời nó sợ thậm chí em nhiều khi em đặt xa là nghỉ chạy đáp đặt vô gì đó mà mà nếu yêu cầu đó đủ thì nên nhưng mà không phải là lý do cho mình bị giảm gì đâu đúng không sao mà làm khổ ta vậy rất phần trăm đó rồi nhiều quá nhiều quá thì nó quá nó quá mấy tiếng đó xưa tụi mình mới chạy là không có vụ quá là đâu sao này mới áp dụng thôi giờ mình ờ, ráp thì nó không có khó tiếng đâu ráp nó khóa một tuần khóa được một tháng không khóa luôn mình từng chạy ráp đâu rồi người ráp quá chạy luôn mình chạy lộn gần với nhau luôn rồi rượu nữa nó quá luôn vụ rượu đầu tiên là mình chửi tổng tài mình chửi tổng tài mình muốn tin với đó mình chửi được quá rồi mẹ đó xong cái nó nó phá mình một mình nó bị sao thì con nhỏ khách trời ơi nó thổi à khách cái tiếng nó hoài bắt đầu nó nó nó gọi điện nó cơ nó trời nó rồi đến kia rồi rồi rồi nó chở

kia đường nhưng mà tôi mất công không qua người ta cũng hoài, tới luôn á xin chào biết rồi các bạn đây là chân dung tài xế của mình ra hơi lúc đã trời mưa lạnh rồi mình ờ, hơn hai cây số đi qua đò luôn á mình phải đợi tới ờ, gần 15 phút anh mới qua tới nơi nhưng mà bây giờ sẽ là Rồi cứ ấy đi rồi chạy trả lại cho được dạ. số bao nhiêu con à nó lên trên đây hướng trên đây trên trên, trên kia trên kia trên kia rồi đấy rồi ở đây rồi để mình ờ, trả tiền cho bạn đây cho mấy đứa bạn đó rồi ok mình chở bạn nha, rồi chúc bạn có những uh, chuyến xe vui vẻ nha, thôi được rồi cứ tầm đi trời mưa gió không gì hết á bình thường thì mình thôi chở khoảng tầm hai chục thôi <laughs> trời mưa gió rất dạo quá, cảm ơn nha chào tất cả các bạn à, mình à, tới đây rồi À, xin chào tất cả quý vị và các bạn đang theo trải nghiệm một chiếc xe một tầng của Gojek dịch vụ nền tảng của Gojek mới ra tại Việt Nam ha mưa à, gió tài xế rất nhiệt tình ha đến đây à, mình cũng đi gió luôn và video của mình chỉ được kết thúc tại đây chúc quý vị và các bạn một ngày mới và vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy niềm vui ha nếu các bạn ờ, cảm thấy ờ, video của mình hay có ý nghĩa thì xin hãy like và chia sẻ để giúp đỡ mình bye bye